à mấy bạn đã xem mình biểu diễn ảo thuật ở ngoài đời trong cái buổi fan meeting của Hero Team này đúng không? nay mình sẽ biểu diễn ảo thuật ở trong Minecraft luôn Nghe cười không các bạn <laughs> Khá là vui đó nha Và hôm nay ờ, sao mà á thật mà sao không thấy có khán giả nào hết vậy ta chẳng lẽ là không có ai muốn coi mình biểu diễn ảo thuật hả chạy? các bạn fan cũng muốn coi mình giả thật không thì hãy nhớ nhấn nút like like like like video này để cho mình biết nha mà bây giờ ở bên dưới đây bạn đang thấy là không có khán giả đúng không thật ra là có đó bạn mình sẽ biểu diễn tiết mục đầu tiên là biến ra khán giả cho bạn xem nha ờ. ok ở chỗ này mình đang có một cái hộp màu tím thì như bạn thấy cái hộp màu tím này á chúng nó có thể chui vào hôm nay được và trong cái hộp này hoàn toàn không có một ai hết mày thấy không đó không có ai bên trong hết luôn nha đây nhìn xung quanh nè thấy chưa ok bây giờ mình sẽ đóng nó lại đóng nó lại đóng nó lại rồi ok mình đã đóng xong rồi nè thì như hồi nãy bạn thấy là trong cái hộp này không có ai đúng không các bạn bây giờ á mình sẽ ấm ba la xì bùa cái bạn xem này nha ấm <clears throat> ba la ấm ba la hô Bing Đó mấy bạn thấy không Lửa đang cháy Lửa đang cháy ở trên cái hộp Các bạn thấy không Đó Và chuyện gì sẽ xảy ra đây Bây giờ mình sẽ đếm 1, 2, 3 Và sẽ có một cái điều bất ngờ cho các bạn nè 1, 2, 3 Xuất hiện Tên tên tên tên Giới thiệu với mọi người Đây chính là tất ảo thuật rồi các bạn ơi à, hello mọi người nha ủa sao ủa, mọi người bất ngờ vậy có chuyện gì đây vậy ủa phong ơi ủa sao mình lại đây mình nhớ là hồi nãy mình đang ở nhà mình chơi game mà sao giờ tự nhiên cái mình ở trong bên trong cái hộp này hả chứ không tôi với Sammy đang chuẩn bị mua đồ là cái đầm rất là đẹp luôn mà ông biết tôi tới đây là ai da ai da từ từ mọi người mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh trời ơi tôi là tôi mời mọi người đến đây tôi biến mọi người tới đây để tôi diễn ảo thuật cho mọi người coi không có mời nha cái này là ông bắt cóc của tôi nha đổ ăn mất cái hộp này trời ơi thôi được rồi bây giờ nè mọi người coi tôi diễn ảo thuật đi rồi một tí nữa tôi cho mọi người kim cương được không ơi trời ơi đúng là nhà ảo thuật gia tài quá ủa cái gì ạ cái gì mà sao tôi mới vừa nói là tôi cho mọi người kim cương cái mọi người khen tôi quá trời khen tôi ảo thuật gia tài ba đẹp trai gì đâu vậy cái này là tôi thấy ông gọi là dễ biểu với ông tôi khay nên bây giờ mọi người tới đây xem đúng không mọi người thôi đi ngồi xem không có đi nhiều ngồi xem ngồi xem đi ngồi xem đi ủa gì kỳ vậy ta ủa gì là mọi người thích mình diễn ảo thuật thiệt hay là mọi người thích kim cương mà mọi người có à, vẻ à, à. vui ta vỗ tay vỗ tay trời ơi vỗ à, tay à, à, rồi ok ok à, vậy vậy vậy cũng được ok rồi được rồi bạn ơi vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu với những màn ảo thuật của mình ở trong minecraft mọi người nha bắt đầu thế nào let's go rồi, bây giờ tôi sẽ biểu diễn tiết mục ảo thuật đầu tiên cho mọi người xem nha Thì tiết mục này có tên là Con bò biết bay Tên tên tên tên Gợi chưa? Ủa? Ủa? Ủa, dạ, cái, này, cái lạ nha cái này lạ nha lần đầu Ủa? mình nghe luôn á phong à, ơi ê phong ơi ông bình dương chưa đủ bây giờ tôi đọc là đọc là bình dương không cái gì kỳ vậy trời ơi áo thuốc gì mà con bò biết bay trời trời tí con siêu nhân biết biết lựa không vậy trời ơi mấy người này không biết gì hết trơn á mọi người đã bao giờ nghe cái cái bài búp bơi bàn bông biết bay bay bay búp bơi biết bò con bò biết bay nghe bao giờ chưa ờ ha ờ đúng đúng đúng ê mọi người mình nói mọi người nghe nè mình nói mọi người nghe nè ảo thuật á là nó phải đem đến sự bất ngờ hiểu không đúng nè, rồi à, bây giờ á chúng ta coi à, phong đi nhiều khi phong làm bất ngờ lắm nè tôi nói mọi người nghe nè tính ra nha là người ta biểu diễn con chim biết bay hay là con đại bàng biết bay rất là bình thường con này con bò mà nó biết bay luôn mọi người không thấy bất ngờ hả bây giờ mọi người coi hay, tôi này nha hay, hay. ok đầu Ôi, tiên tôi cần phải biến ra con bò đã ủm la hồ biết các bạn thấy không có hai con bò nè bây giờ mình đã chuẩn bị hai con bò ở trên đây rồi các bạn ơi và bây giờ mình sẽ biểu diễn tiết một con bò biết bay cho các bạn coi nha sao mình cười để xem coi chứ ông làm cái gì không có thời à. gian nha không yên tâm đi tôi không quan gian nha không cột dây luôn trời coi tôi nè bây giờ đầu tiên tôi sẽ ví dụ trước mọi người xem ở bên đây có một Rồi. con bò nó đang đứng ở trên một cái bà lóc gỗ thì bây giờ á mình sẽ đào mấy cái bà lóc này ra thì mình hỏi mọi người nè nếu như mình đập cái bà lóc cuối cùng ở trên đây á thì con bò nó sẽ bị gì nó sẽ bị gì mọi người bị rớt bị rớt đúng rồi, bị rơi xuống rồi lắm. nó sẽ bị rơi xuống sao? đó thấy không nó bị rơi xuống ơi. rồi nè và sau đó là mình sẽ đánh nó thành bò luôn trời ơi ủa từ từ từ từ để xíu chưa chưa đây nhưng mà con bò này khác nha con bò này á thì mình sẽ sử dụng phép thuật của mình để mình biến cho nó bay lơ lửng trên trời luôn mọi người chuẩn bị coi này nha mình sẽ đập cục này đập cục này đi rồi ok rồi chuẩn bị coi nha tôi đập cái cục cuối cùng rồi tôi úm la con bò đứng im nè chuẩn bị nè một hai ba úm la đó thấy không ủa ghê không ghê không ghê không oh ghê chưa làm sao có thể ôi từ từ tưởng thận tự hừng phong tưởng gọi là để cái dây leo em kiểm tra quay có dây leo không để coi coi làm phong làm gì có cọng dây nào ở đây đây mọi người cứ kiểm tra thoải mái đi con bò nó ờ, đang bay trên trời thiệt á mọi nhìn nè lại nữa Ê, từ từ sam ơi ờ, bây giờ sam để ý nè cái này là không những là có con bò mà nó còn có gọi là cái gì ta mấy cái bờ lóc nó đang bể ra nó còn bị đứng yên luôn nè ờ. thôi được rồi rồi bây giờ mọi người xuống dưới ngồi đi tôi diễn tiếp cho mọi người coi nè mọi người ồn ào quá mấy bạn có thấy mình biểu diễn ảo thuật hay không mấy bạn hiện tại con bò đang bay trên trời nè và bây giờ mình chỉ cần úm um ba la một cái là con bò sẽ rơi xuống lại nè mọi người coi nè nha chuẩn bị đi nha úm um ba la hồ biết con bò rơi xuống đó ghê chưa trời ơi ảo chưa ảo chưa <laughs> Được rồi Và đó chính là tiết mục đầu tiên của Phong Con bò biết bay Xin một chàng có tay nào Xin một chàng có tay dạ, dạ. Dạ, Rồi ok Rồi tiết mục tiếp theo <laughs> Cũng là một tiết mục rất là đặc biệt Tiết mục được mang tên Con bò biết cười Nghe ghê không Ủa cái gì vậy Sao ủa sao tiết mục của ông Tân mờ vậy ông nội Để một tí để một tí Với cái tiết mục này á Thì tôi cần phải có một người hỗ trợ Thì tôi xin mời Kairon lên đây để diễn cùng với tôi Xin mời Kairon hân hạnh quá hân hạnh quá được hỗ trợ youtuber ảo thuật yeah lá đồng ảo thuật con dám bay không ta có có tí nữa mình ảo thuật cho chạy chạy con dán trên trời rơi xuống luôn ok được rồi và bây giờ thì mình đã có một người bạn trợ diễn đó chính là Kairon từ ngoài đời thật cho đến trong game Kairon lúc nào cũng sẽ diễn cùng với mình các bạn ơi rồi và bây giờ à. mình sẽ cần phải có một cái tủ để nhốt Kairon vào trong đó ok chuẩn bị cái tủ thôi let's go rồi ok bây giờ chỗ này mình đã chuẩn bị một cái tủ màu nâu để có thể bỏ Kairon vào trong đó rồi mời Kairon vô mời Kairon vô yeah, tủ yeah yeah vô vô vô vô rồi ok à mà khoan đã từ từ mấy bạn đang nghi ngờ đúng không rồi Kairon ra ngoài cho mình kiểm tra cái tủ trước đây nè mấy bạn coi nè ở trong cái tủ <laughs> không hề có gì hết nha Rồi cái anh chui vô đi cây Chui vô chui vô Rồi đó rồi, được rồi. bây giờ đóng cái tủ lại nè Em con nha không chơi Đây. nha Biển biển ron thành con gì là tụi tôi anti ông quá này ơi bạn thân ông đó Anti ban báo cỏ Yên tâm yên tâm tôi sẽ biến cây ron trở thành một người rất là đẹp trai Ok chuẩn bị nào mọi người coi rồi nha Chuẩn bị gặp sói ca Ấm bà là Ấm bà là Ấm bà là Hồ Biên Rồi Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa và sói ca xuất hiện Tôi sẽ biến cây đòn trở thành một người rất là đẹp trai ủa Wow, trời ơi, trước chưa Simmy Simmy Simmy gì vậy trời ơi rồi Simmy đăng xuất khỏi thế giới luôn bạn ơi không từ từ không lẽ nào từ từ để tôi nhìn quay đây lại đây Ê, rồi, rồi, rồi, rồi. Mày coi sói bò chứ sói cá gì chứ Đây mình nghĩ rằng là chắc các bạn fan đang xem video chắc bạn cũng biết đây chính là ai đúng không đúng vậy có cái chỏm tóc màu đỏ nữa bạn thấy không đây chính là Kairon tiết mục ảo thuật này có tên là con bò biết cười cho nên Kairon đã biến thành con bò cười rồi bạn ơi ghê chưa ghê gì ghê gì hay mà thôi được rồi bây giờ mình đã diễn xong rồi đó mình đi về nha 오케이 이거 봐봐 와 먹으면 안 와. 먹어 Em cũng tên bò hả? Phải không ờ, ông định để cái đó với thành con bò mãi mãi luôn á hả? hả? Trời ơi, Trời yên tâm đúng đi rồi. Vậy thì bây giờ Simmy chui vô cái hộp cái đi Phong sẽ biến cho Sim trở thành con bò luôn để hai người yêu nhau ấy da, ấy da Giỡn, giỡn, giỡn 먹어 먹어 먹어 먹으려고 먹으면 쫓는 거래요 Con bò này im đi, con bò này im đi, con bò này đang nói gì vậy? Trời tầm lao Nè, được rồi, được rồi Được rồi Biến thành gọi là người cho tôi nè anh rồi rồi rồi rồi tôi sẽ biến cây đó trở lại bình thường chui vô đi con bò chui vô chui vô rồi đóng lại nha được rồi bây giờ tôi sẽ biến nha ủm mà là ủm mà là hồ biên rồi mở ra cây đó biến thành người nè wow, chưa thấy chưa không tin được mình biến thành con bò luôn trời đó là trời vâng và vừa rồi chính là tiết mục ảo thuật con bò biết cười của mình các bạn thấy như nào xin một chàng vỗ tay Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ông vợ ta ăn gọi tức ghê chờ biết cái lo tôi thành bò. <laughs> Ờ, cái này hay mà ta Rồi rồi được rồi, Bây giờ Sim không thích tiếng mục này đúng không Rồi tôi sẽ diễn tiếng mục khác cho Sim coi ơi, Simmy khó tính quá bạn ơi Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo Sẽ là tiết mục Cơn mưa kim cương Cơn <gasps> mưa kim cương Nghe khoái liền, nghe khoái liền Tiền vậy, tiền vậy, tiền vậy. Ôi, thích, kim cương không ơi được, được Bây giờ tôi sẽ biểu diễn với mọi người xem Rồi, trước tiên á, tôi phải cần có kim cương đây đã Mọi người cho tôi mượn, mọi người ít kim cương coi Ủa, Ê không ông, ông, ông, ông ơi Thôn như ông quê tôi sách đầy rồi Nghĩ sao vậy dụ tôi vậy Không có đâu Trời ơi Bây giờ nè ok ơi, Mình được. là bạn thân của bạn Nên là bây giờ mình sẽ tin tưởng bạn Mình cho bạn kim cương Được được được, được. Bây giờ cái đó cho mình à, xin 5 viên kim cương thôi 5, 5, 5 viên thôi nhiều quá Mình chỉ cần 5 viên thôi Một tí nữa mình trả lại cho bạn một núi kim cương luôn Thấy người này được không lấy được, được, Ok nè Trời ơi xào xào đó xin mới đừng tin Ok ok Nè cây trả lại bạn nè Đó mình chỉ lấy 5 viên kim cương thôi rồi ok bây giờ á trước tiên á là mình sẽ biểu diễn cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ làm cho viên kim cương bay ở trên trời cho các bạn coi nha nè mấy bạn nhìn này nha đầu tiên á thì viên kim cương khi mà chúng ta dục nó xuống đất cái này nè thì nó sẽ bị rơi xuống đất bạn thấy không nè coi nè dục xuống nè nó sẽ rơi xuống đất đó ừ. bởi vì viên kim cương nó cũng như là con bò vậy nó không thể nào bay được bạn hiểu không đó nhưng khi mà mình chỉ cần ấm ba là ấm ba là hộ biến và mình sẽ mình quăng lên đó viên kim cương đang bay lơ lửng thấy không rồi tiếp nè chưa chưa chưa từ từ xuống dưới coi trời tôi đang diễn mấy người này cứ lên sân khấu hoài vậy lạ quá nó lạ coi lại nè thật lạ quá Hấy, đó tôi sẽ để cho mấy viên kim cương bay trên trời luôn Đó, thấy không? Ghê chưa, chưa? ở Canada, ở Canada, oh my god Cái này giống kiểu ê ê ê ê ê nè nè mọi người cứ tôn trọng tôi vậy tôi đang diễn ảo thuật mà sao mọi người cứ lên sân khấu hoài vậy xuống dưới coi nãy giờ nãy giờ nhịn như lắm rồi nha chị em xin sam này á ta là nhịn ảo thuật da trời ơi lên sân khấu quậy quậy chạm thử coi có phải đồ thật không lỡ đồ da dán hình sao lựa đồ dạ dáng hình sao biết được đúng không đây mấy bạn nhìn nè hiện tại mấy viên kim cương nó đang bay ở trên trời bạn thấy không nó đang lơ lửng trên trời này thấy không đó và chỉ cần một cái búng tay của mình thôi thì ngay lập tức mấy viên kim cương sẽ rơi xuống nữa bạn coi này nha một hai ba hui đó ghê wow. chưa ghê chưa cận rồi hay trời ơi quá là đỉnh dạ. luôn Trời sao ông ghê dữ vậy trời Bình tĩnh, bình tĩnh, chưa, chưa, chưa Mới chưa có cái tiết mục, mới có cái tiết mục đơn giản thì thôi mà mọi người đã hò hát quá trời rồi Mọi người xem nè, bây giờ á tôi chỉ cần trả lại cho cai năm viên kim cương này luôn nè Đó, trả cho cai Rồi, Bây okay. giờ á, tôi chỉ cần ấm um ba la một cái Thì ngay lập tức một điều bất ngờ sẽ xuất hiện Chuẩn bị coi này nha Một, hai, ba ấm um ba la hồ Biên Và một cơn mưa kim cương sẽ xuất hiện Đen, đen, đen, đen trời ơi kiếm có tiền về tiền về thấy không tiền tiền tiền ơi rất là nhiều kim cương đang rơi xuống luôn nè bạn thấy không đó kim cương trên trời rơi xuống lụm lụm lụm lụm trời ơi trời ơi trời ơi tôi phát hiện nó gặp mình nhậu luôn tôi hết đừng ai lụm hết trời ơi bạn thấy không hồi nãy á tôi kêu tôi biểu diễn ảo thuật tôi tặng kim cương cho mọi người thì mọi người không tin đâu bây giờ nguyên một cơn mưa kim cương khoan từ từ bình tĩnh mọi người thấy kim cương rơi trên trời xuống không bây giờ tôi chỉ ấm um mới la cái là cơn mưa kim cương nó sẽ kim cương sẽ bay lên lẫn trên trời nè chuẩn bị nè một hai ba ấm um mới là hồn biết tên tên tên tên đó mọi người thấy gì chưa trời ơi oh my god kim cương những viên kim cương nó đang được bay lơ lửng ở trên trời đó mấy bạn fan thấy hay không bạn nhìn nè đó trời ơi lần dạ. đầu tiên mình thấy vụ này ngoài trong trong trong đời luôn á phong ơi lần đầu tiên mình thấy cảnh tượng đẹp luôn á tôi đã nói rồi ở ngoài đời thật á tôi đã diễn ảo thuật hay rồi hiện trong minecraft tôi còn diễn hay hơn gấp trăm lần luôn đó thấy không mấy viên kim cương này bay nè rồi bây giờ từ từ bây giờ á tôi chỉ cần gì à. nhiều tiền quá hả sam trời ơi sam ơi đúng không sam ơi đúng không à. xe bè quá trời luôn hàng không cần là đúng rồi quá trời đúng luôn chỉ một cần nhất trời. Ủa là sao? Có nghĩa là Sammy à, Sammy yêu Kim Cương hay là Sammy ờ, đánh tôi? Thôi, <laughs> ờ, đúng là bản thân của mình. Trời ơi, sau này bạn diễn áo thuật á, bạn cứ nhắc mình tới nha. ờ, ok ok. Sao mà bình thường mình thấy á, mọi người không bao giờ nói là yêu thương mình hay là bạn thân gì hết trơn mà sao tự nhiên bây giờ mình tạo ra Kim Cương nhiều quá cái mọi người ai cũng thân với mình hết vậy ta? Gì kỳ vậy? Trời đất ơi, tụi tôi là yêu thương ông bởi vì là ông là người tốt hiểu không? Là hành vi cho em. Ờ rồi ok ok ok à, ok rồi được rồi bây giờ mọi người coi tôi búng tay cái là mấy viên kim cương nó rơi xuống lại nè một hai ba hey đó tiền về tiền về tiền về lắm lắm lậm đi lậm đi tôi cho mọi người hết luôn tôi cho mọi người hết luôn á trời ơi lụm về rồi là mua làm mua nhà lầu xa hơi ở đây trong chi đó trời đi mua nhà lầu đúng rồi các bạn ơi thật ra này các bạn cái này là kim cương giả bạn chứ không phải kim cương thiệt đâu tại vì kim cương thiệt cả nha là mình á mình giàu từ lâu rồi chứ mình đâu cần phải đi diễn ảo thuật làm gì đâu bạn trời ơi kim cương giả à, bạn. không ờ, có chứ có có chích nào diễn diễn diễn diễn nữa không diễn, còn, diễn tiếp còn, mình coi coi còn coi. nhiều lắm còn nhiều tôi còn nhiều trò hay để diễn cho mọi người coi lắm rồi ok và tiết mục ảo thuật tiếp theo của mình được mang tên tên là biến ra ngôi nhà các bạn ơi nghe cười chui gửi chúa trời ơi à, không ờ, không ơi biết sao ông nhà tôi bây giờ cũ ông biết tôi ngôi nhà đi trời ơi hai tụi mình là cũng là người yêu mà đúng không biết tôi ngôi nhà nào tao cao cao, cao nha được không trời ơi bà khôn quá ha trời ơi trời tôi mà biết được nguyên ngôi nhà to đùng thì coi như là tôi giàu từ lâu rồi chứ đâu cần phải đi làm youtuber làm gì bà nội trời ơi trời Ủa, tôi sao đây đây bình tĩnh mọi người bình tĩnh tiết mục ảo thuật này của mình trước tiên thì mình cần có một ngôi nhà trước đã bây giờ mình sẽ xây ra một ngôi nhà trước nha A few moments later. Ten, ten, ten, ten. Ok bạn ơi Và bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị xong một ngôi nhà nè Thì bây giờ nha tôi có cái việc này tôi muốn nhờ mọi người nè Có ai ở đây có muốn thêm kim cương không? Hả? rồi rồi rồi rồi bình tĩnh bình tĩnh ai cũng sẽ có phần hết bây giờ ở đây nè tôi có chuẩn bị ba cái cúp kim cương Bây giờ nhiệm vụ mọi người á là mọi người phá giùm tôi ngôi nhà này Ai mà phá được ngôi nhà tôi sẽ cho người đó kim cương Được không? <laughs> Phong ơi, ông thách lộ người rồi tôi là chùm phá nhà Phong ơi, rồi Đấy phá hả? Mọi người tôi... ơi, cầm Được cúp rồi. lên phá nhà đâu nào mọi người. Lạc rồi đâu. bây giờ mọi người phá đi, mọi người phá đi. Ok, hình như mấy bạn fan đang thấy thì hiện tại Kairon cùng với Simmy và Sammy đang phá ngôi nhà của mình bạn thấy không? Đó. <laughs> ok, sau khi mà họ phá xong ngôi nhà của mình thì sẽ như thế nào? Tất nhiên rồi, ngôi nhà sẽ biến mất ở trên sân khấu luôn. Và nhưng mà mà mấy bạn quên mất mình là ai rồi sao mình là ảo thuật gia và bây giờ mình sẽ biểu diễn lại một tiết mục biến lại ngôi nhà cho bạn coi nha ok đạp xong chưa đạp đạp đạp xong chưa trời ơi sắp xong rồi ơi sắp xong rồi trời ơi nghề lâu quá trời quá đó quá, mọi người chỉ cần đập hết cái ngôi nhà này là tôi sẽ tặng cho mọi người một trăm ngàn kim cương trời ơi thiệt luôn á là không có công việc gì mà nó nhàn vậy luôn á mọi người chỉ cần đập nhà là có tiền đúng rồi người ta nói phá làng với xóm là bị đánh đây phá làng với xóm tự nhiên rồi ok xong rồi phong ơi ok xong rồi, xong rồi đúng không rồi như các bạn đang thấy hiện tại ngôi nhà đã bị đập bể tung ở trên đây rồi biến mất luôn rồi đúng không nhưng mà không bây giờ bạn hãy coi nha à, tôi chỉ cần dùng một chút uh, gọi là thần chú của tôi ấm ba la ấm ba la hồ biên ngôi nhà xuất hiện lại cha Đây mấy bạn thấy thì hiện tại ngôi nhà đang xuất hiện lại rồi. Đó đó ngôi nhà xuất hiện lại nè hồi nãy mọi người đập đúng không bây giờ xuất hiện lại nè nó đang xây lại nè thấy không trời ơi ủa cái gì vậy ảo ma ảo ma canada vậy? lần đầu tiên mình thấy cái này luôn á cái gì chưa ngôi nhà đang được xây lại luôn nè ghê chưa xong hoàn thành nhà wow trời ơi <laughs> Hồi nãy mình có bảo với mọi người là mọi người phá nát cái ngôi nhà này của mình Thì mình sẽ tặng cho mọi người kim cương Nhưng mà rất tiếc mọi người đã không phá được Bởi vì ngôi nhà đã xuất hiện lại rồi Cho nên mọi người sẽ không có kim cái cương nha vậy? Trước giờ tôi tôi chỉ nghe tóc mọc chứ đâu nghe nhà mọc đâu Trời ơi cái gì mà ảo vậy ảo à, Đúng rồi à. Trời ơi đúng không? À, cái gì? Cái tiết mục của tôi vừa rồi á được gọi là tiết mục quay ngược thời gian Thì các bạn thấy thì hồi nãy á mọi người đã đập nát ngôi nhà của mình rồi Nhưng mà mình chỉ cần úm ba một cái thôi ngôi nhà đã xuất hiện lại các bạn thấy không? Đó à, ơi xin một chàng pháo tay xin một chàng pháo tay trời ơi diễn nãy giờ pháo tay yêu quá ok rồi được rồi, thì à, từ nãy giờ bạn thấy mình vẽ thật hay không các bạn? Hay đúng không bạn? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo nha Và đến với tiết mục tiếp theo của chúng ta cũng là một tiết mục cuối cùng cực kỳ đặc biệt luôn các bạn ơi bạn biết tiết mục này là gì không? À, đằng sau lưng của mình sẽ giới thiệu mọi người Nó đang có một à, cái hộp bằng kim cương Đó, vậy xem, vậy Sam Quay, quay, quay, quay Quay làm gì vậy? Quay làm gì vậy? À? Đi ra Ê, cái đó đi ra Ủa, Tao đặt lao mình tưởng nó đặt đây cho tụi mình đạp cậy được kim cương mà người cậy được kim cương thích quá à trời Đấy ơi chưa? mấy cái người thiệt tham lam ghê luôn tôi nói nè không có được đụng vô cái này đây là một cái căn phòng không phải bình thường đâu bây giờ tôi mời mọi người chui vô cái phòng này đi rồi chui vô đi mọi người cái vậy trời ông làm như tôi ngu ngu như bò vậy trời trời nghĩ sao vậy dụ tôi vô biến thành con bò biết cười ấy vậy trời ơi không phải mình biết con bò cười đúng không phòng không phải không phải chợ mọi người tin mình đi mọi người chui vô đó xong rồi mọi người sẽ có một cái bất ngờ ví dụ như là nguyên một cái núi bằng kim cương thì sao Trời ơi, mới liền mới liền chui vô chui vô đây. Vô luôn Sim ơi, vô luôn vô luôn. Vô vô vô chui vô. Tới nào, vào trong Minecraft luôn nè. Rồi được rồi, nhưng mà không sao, tôi cũng sẽ chui vô cùng mọi người luôn. Bởi vì á, ờ, một tí nữa. <laughs> Một tí nữa sẽ có cái này rất là bất ngờ cho mọi người luôn nè. Ok mọi người coi này nha. Úm ba la tôi làm phép, úm ba la, úm ba la hồ. Biết. Rồi, tôi mới vừa hồ biến xong rồi đó. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị xem điều bất ngờ chưa? xẻm lại ngố không à Em có khi nào mình mở cửa ra xong có một cái núi kim cương nó trước mặt mình không ta Trời ơi rồi. Dạ. Chắc Trời chắn là vậy rồi Trời ơi tất nhiên là sẽ có một cái điều rất là bất ngờ dành cho mọi người rồi Bây giờ chuẩn bị nha Chuẩn bị mở cửa nè Một Bắn xin bắn Hai Ba Tên tên tên tên Biển kim cương Ủa Ủa Ủa sao Ủa Ủa gì đây Ủa gì có gì trơn vậy à... chơi không có gì chơi không vừa rồi chính là tiết mục ảo thuật biến mất làng hero team bây giờ làng hero team đã biến mất rồi tên tên tên Sao? Mày làm ảo thuật cái gì Phong? Mày báo quá chứ Phong Trời ơi Tôi biểu diễn ảo thuật vậy là quá hay còn gì nữa Nguyên ngôi làng mà tôi biến mất luôn Giờ xung quanh là bãi đất trống luôn Không hề có ngôi làng nào luôn Đó Trời à. đất ơi Ê à. Tự ừ, đang có nhà có ở Bình thường tự nhiên thành Trời ơi, thiệt luôn á, mấy người này không biết gì hết trơn á Bây giờ á, mọi người không có nhà ở thì bây giờ mọi người đi sinh tồn đi, đúng không? Bây giờ tạm biệt mọi người nha, tôi đi đây, bye bye mọi người Bye bye, trả tụi mình Bye bye, see you again Boom Bye Rồi, chạy lại qua dạ, à. vô đây đánh là đánh dạ. ừ. Ủa không, dạ. nó mất tiêu luôn rồi mọi người ơi Ủa, đâu còn, ông đâu rồi Vậy là, vậy là bây giờ chúng ta sẽ kẹt ở cái chỗ này luôn á con này con không về rồi trời ơi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 Are the king, hello team, hello team.